Em không có gì muốn nói với anh hả? Em chỉ biết ngồi khóc đầy trời mà sao chẳng tìm thấy người có những niềm riêng chẳng thể biết trước người vì vậy em sẽ còn ở chốn này nếu có một ngày là bóng sung rơi xa tay xin anh đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều phía trước là mây bình minh sao và nắng chiều 情。 ngọt ngào đâu chờ ai bên kia sông buồn mây trắng em trôi bao năm hẹn thì anh có thương tôi mình hãy ngồi lại với nhau đi chuyện cho một chút mai khi sông feeling I'm.